Cập nhật tin tức online ngày 18 tháng 12 năm 2021, nội dung chính. Lùm xùm từ thiện năm 2021, loạt người nổi tiếng bị sao kê chiếu mệnh. TBO sao kê có lẽ là một trong những từ khóa hot nhất showbiz dịp năm 2021. Thủy Tiên, Hoài Linh, Trấn Thành và rất nhiều tên tuổi khác phải lao đao liên quan đến tiền quyên góp từ thiện dẫn đến cơn bão sao kê đòi hỏi sự minh bạch. Vì lùm xùm này mà đã ảnh hưởng rất nhiều đến hình ảnh trong mắt công chúng và hoạt động nghệ thuật của nhiều nghệ sĩ. Hoài Linh. Hồi tháng 5 năm 2021, lùm xùm từ thiện nổ ra khi một doanh nhân tố cáo Hoài Linh ngâm hơn 14 tỷ đồng hỗ trợ miền Trung. Nam danh hài sau đó đã nhờ ekip đến các tỉnh, thành miền Trung bị thiên tai từ năm ngoái, giải ngân hết số tiền 15,2 tỷ đồng chỉ trong vòng 6 ngày. Sau đó, Hoài Linh thông qua video gửi tới truyền thông để công khai đầy đủ các chứng từ như clip, hình ảnh và các tài liệu để chứng minh cho sự minh bạch cùng lời khẳng định không làm mẻ một đồng nào của công chúng. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ còn dướng nhiều ồn ào khác liên quan đến sức khỏe, đời tư, càng lên tiếng giải thích, Hoài Linh càng bị soi ra nhiều bằng chứng khắp khẩn. Nam nghệ sĩ cũng xin rút khỏi vị trí ghế nóng trong chương trình thách thức danh hài và biến mất khỏi tất cả các nền tảng mạng xã hội. Sau 30 năm gây dựng tên tuổi, niềm yêu mến và tin tưởng của nhiều khán giả dành cho Hoài Linh đã bị đổ vỡ. Thủy Tiên Công Dinh Sau Hoài Linh, vợ chồng Công Dinh Thủy Tiên là người nổi tiếng tiếp theo được cộng đồng mạng tréo tên yêu cầu minh bạch số tiền hơn 177 tỷ đồng kêu gọi ủng hộ từ thiện miền Trung. Thậm chí, một nữ doanh nhân còn tiết lộ số tiền thực mà vợ chồng Thủy Tiên nhận được là 320 tỷ đồng. Trước đó, Thủy Tiên từng khiến dư luận dậy sóng khi sao kê 177 tỷ đồng bằng tờ A4 viết tay chằng chịch chữ. Một lần khác, nữ ca sĩ lại đăng tải một tờ giấy A4 khác có dấu xác nhận của ngân hàng, nhưng nội dung không rõ ràng, khó có thể suy xét được sự minh bạch. Trước sức ép của dư luận, chiều ngày 17 tháng 9, Công dân Thủy Tiên trực tiếp đến ngân hàng tiếp nhận hơn 18.000 trang sao kê về số tiền hơn 177 tỷ đồng trong tài khoản từ thiện miền Trung. Bên cạnh đó bác bỏ mọi thông tin bị đặt trên mạng xã hội và thông báo sẵn sàng kiện những cá nhân, tổ chức du khống hai vợ chồng. Đàm Vĩnh Hương Dù việc sao kê tiền từ thiện của người nổi tiếng tiếp tục trở thành tâm điểm của dư luận khi xuất hiện tin đồn Đàm Vĩnh Hương ẩm 96 tỷ đồng, từ thiện thay dư dài tỷ đồng, mà anh công bố trước đó, một nữ doanh nhân tố cáo nam ca sĩ còn cho biết đang nắm trong tay 1,9 kg giấy sao kê ngân hàng từ tài khoản từ thiện của anh. Dướng phải lùm xùm, Đàm Vĩnh Hưng trả lời báo chí, khẳng định bản thân minh bạch, trong sạch. Đồng thời, nam nghệ sĩ đã lên cơ quan công an để tố cáo cá nhân xúc phạm danh dự, nhân phẩm và du khống mình trong việc kêu gọi tiền từ thiện. Trấn Thành MC Trấn Thành cũng bị nhắc tên trong ồn ào từ thiện bởi anh không trực tiếp thực hiện mà phải chuyển tiền và nhờ người này, người kia anh là nghệ sĩ đầu tiên tung ảnh chụp sao kê ngân hàng hơn 1.000 trang để chứng minh số tiền hơn 9,6 tỷ đồng quyên góp được vào năm ngoái. Ngôi sao bố già cũng phản bác tin đồn tài khoản anh vẫn tiếp tục nhận số tiền lên đến 120 tỷ đồng. Trấn Thành tuyên bố, nhưng ai đã khẳng định trong tài khoản tôi có hơn 120 tỷ trong những ngày qua là những người du khống. Các bạn đang nợ gia đình chúng tôi một lời xin lỗi. Thủy Diễm Lương Thế Thành Vợ chồng Thủy Diễm và Lương Thế Thành bị tố khuất tất hơn 3 tỷ đồng quyên góp được trong đợt lũ lụt miền Trung vào cuối năm 2020. Để bảo vệ danh dự cho gia đình và bản thân, cặp sau đã tung sao kê số tiền hơn 3 tỷ đồng quyên góp được. Nữ diễn viên cắt đỏ bày tỏ, một bản là tôi in ra dành cho các nhà hảo tâm, khi có ai cần giải trình chi tiết, vui lòng liên hệ qua email thuidimdva e gmail.com, cung cấp thông tin và số tiền đã đóng góp để tôi kiểm tra và giải trình từng người một. Giật Kim Anh. Cũng liên quan tới công tác thiện nguyện miền Trung năm 2020, ca sĩ Nhật Kim Anh đã công khai đoạn clip sao kê tài khoản ngay tại ngân hàng. Cô kêu gọi được là 880 triệu đồng chuyển đến tài khoản an vui của nghệ sĩ Đại Nghĩa và tự bỏ ra hơn 324 triệu đồng. Nhật Kim Anh khẳng định sẽ sẵn sàng hợp tác hỗ trợ khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra quá trình thiện nguyện của mình. Nữ ca sĩ giải thích, vì số tiền cá nhân ủng hộ khá lớn, nên Nhật Kim Anh không muốn công khai vì lo ngại một số người tiêu cực cho rằng tôi đánh bóng tên tuổi. Vì hôm nay, mọi người yêu cầu sao kê, nên tôi nói luôn, MC Phan Anh. Trước bão sao kê của giới nghệ sĩ, Phan Anh cũng bị kéo vào lùm xùm. Vào tháng 10 năm 2016, năm MC đăng đàn kêu gọi quyên góp được 24 tỷ đồng ủng hộ nhân dân miền Trung chịu thiệt hại từ bão lũ. Anh cũng dướng vào chỉ trích dùng tiền từ thiện sai mục đích, Nam MC bất ngờ lên tiếng vào tối ngày 8 tháng 9 năm 2021 rằng mình đang giữ 6.5 ký tài liệu chứng từ từ 5 năm trước. Anh lưu giữ để phục vụ cho việc minh bạch nếu bất kỳ cá nhân, tổ chức nào muốn kiểm tra.